ghê mập Dù em không xinh nhưng mà cách sống em có nghĩa tình Tuy em mập mà em thông minh Em lo cho anh và biết yêu thương biết chiều mình Em biết nấu ăn và cũng biết làm đồ nhau Mỗi khi ăn nhau em không có lâu bầu Dù là em cái mặt hơi sâu Năm xưa trên